các bạn lại là mình đây thì à, mình à, xin chia sẻ với các bạn về hôm nay về um, vấn đề là các bạn xăm mình nghe các bạn thì uh, các cái trẻ thì hiện nay thì có sở thích là xăm mình thì uh, mình xin chia sẻ cái quan điểm cá nhân riêng của mình là như thế này thì uh, xăm mình là một nghệ thuật đúng như các bạn nhưng mà mình là ở Việt Nam thì khi mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn phải theo cái văn hóa của người Việt uh, thì uh, đa phần người Việt thì người ta sẽ không thích xăm mình à, cho nên là khi mà các bạn muốn xăm mình thì à, các bạn phải nhất là các bạn phải à, phải coi như là các bạn phải à, có cái cái tài chính coi như là các bạn tự chủ à, tự kinh doanh tự làm ăn gì đó à, có nghĩa là các bạn không phải đi xin xin một cái công việc à, từ người khác hay là hay là cái thu nhập của bạn phải phải phụ thuộc vào người khác thì các bạn à, sẽ à, thì các bạn muốn cho mình cũng được không sao hết à, cái vấn đề đó rất là bình thường là cái nhà các bạn khá giàu rồi các bạn à, sống nhờ bố mẹ hoặc là nhờ cái, cái gia đình kinh doanh của bố mẹ thì các bạn à, sẽ cũng sẽ không cần phải lo nghĩ gì thì các bạn muốn xăm gì tới xăm à, còn nếu như các bạn những cái trường hợp mà ừ, các bạn mà phải đi xin việc cái thu nhập của mình cái nguồn thu nhập của mình phải phụ thuộc vào người khác thì các bạn à, hãy nên suy nghĩ kỹ trước khi các bạn xăm mình bởi vì khi mà các bạn xăm mình thì người ta sẽ có một cái ác cảm à, người ta sẽ không thích và người ta sẽ thường á, thì khi các bạn đứng là một cái vai trò là một cái người chủ thì khi các bạn tuyển một cái người vào làm việc cho mình thì người chủ luôn luôn họ muốn tuyển một cái người làm việc một cách là người đàng hoàng người tử tế người trung thực chứ không ai mà tuyển một cái người mà à, theo cái đánh giá bề ngoài là người ta cảm thấy không tốt nghe các bạn thì biết là các bạn xăm mình các bạn cũng tốt chứ không phải là xấu các bạn chỉ vì gì, gì niềm đam mê mà các bạn xăm mà thôi nhưng đó là một cái cái giác cảm giác bề ngoài của người ta khi người ta thấy các bạn như vậy là người ta đã tránh xa cho nên là người ta không có cho các bạn một cái cơ hội để các bạn chứng tỏ các bạn là người tốt thì các bạn mất đi cái cơ hội đó rồi thì ờ, thì nó rất là khó còn nếu như các bạn nào mà đã cái cái cái um, cái nguồn thu của mình nó không phải phụ thuộc uh, coi như là mình là tự buôn bán kinh doanh gì đó mình có tiền mình không cần phụ thuộc vào người khác thì các bạn muốn làm gì thì làm còn những cái bạn nào mà uh, uh, mà không có phải phụ thuộc vào người khác thì các bạn nên suy nghĩ lại nha các bạn còn nếu <laughs> đừng bạn đừng apply vô mấy cái công ty cho đội nợ thuê hay mấy công ty liên quan đến giang hồ bảo kê gì đó thì người ta cần những người xăm mình đúng rồi đó người ta chỉ cần những người xăm mình để làm gì để đi hù người ta đó đi hù người ta à, chứ không có gì hết tại vì á, xã hội có pháp luật mà ờ, nhưng mà người ta cũng cần những cái người bậm trợn để mà đi à, hù để đòi được nợ thì nó cũng là một cách đòi thôi chứ không phải là ác ôn gì nhưng mà à, cái đó thì nó sẽ không có tốt à, đó là nó là một cái chuyện khác nhưng mà các bạn muốn nếu mà không lẽ các bạn xăm mình các bạn nói là các bạn là gì gì đam mê nghệ thuật các bạn xăm mà các bạn lại đi chọn cái con đường uh, uh, bậm trợn để mà ăn hiếp người khác hay sao thì các bạn lại mâu thuẫn với với với với, với, với, với cái bản thân của các bạn đó thì à, mình có lời khuyên cho những các bạn nào à, mà các bạn phải đi xin việc làm phải này phải kia thì mình tạm thời à, giấu ém cái niềm đam mê đó hoặc là các bạn xăm vào những cái vị trí kính à, có thể là áo nó cũng đã che phủ mất đi rồi à, thì khi mà người ta giao tiếp với các bạn người ta cảm thấy các bạn tốt rồi à, thì người tốt rồi thì các bạn lúc đó các bạn sắm mình thì người ta cũng sẽ đánh giá các bạn tốt à, nhưng mà nếu như một lần đầu gặp mặt hoặc là những cái xin việc thì chỉ cái lần đầu thôi các bạn thì cũng như giống như mình đi học vậy đó à, các người ta nhìn vào cái hồ sơ trước rồi người ta mới chọn để mà người ta người ra để người ta tiếp xúc đó thì cái cái hồ sơ là cái vấn đề rất là quan trọng à, thì nếu mà các bạn không có bằng cấp không có gì hết mà xăm mình nữa người ta nhìn vô đó là người ta đã loại ngay rồi người ta đâu có cho các bạn cái cơ hội để mà các bạn à, mà mà chứng tỏ với người ta mình là người tốt đâu hay là mình là là người không xăm mình gì đam mê nghệ thuật đâu cho nên là à, những cái bạn nào mà có ý định đó mà cái nguồn thu của mình nó bị phụ thuộc quá nhiều thì à, mình nên suy nghĩ lại nhưng mà mình thấy đa phần những cái bạn xăm mình đó thì á cũng là người tốt nhưng mà các bạn đó đa phần là người ta à, cũng buôn bán hay làm ăn cái gì đó người ta um, có nghĩa là có cái đồng tiền người ta không có phải phụ thuộc vào à, việc đi xin việc cho nên là người ta không không không sợ là người người ta không xin được việc tại vì người ta đã có cái công việc gì của người ta rồi à, buôn bán kinh doanh làm gì đó rồi cho nên người ta sẽ không sợ thì nhưng mà các bạn đu theo những cái người như vậy thì các bạn à, lại không có cái nguồn thu giống như những người đó thì các bạn không nên nha các bạn làm gì làm thì mình phải sống thì mình mới làm được ừ, chứ không phải là các bạn à, mạnh hơn người khác các bạn bậm trợn hơn người khác là các bạn hay đâu ở, ở xã hội bây giờ thì là tiền mới chính là cái điều quan trọng nhất tiền nó giúp chúng ta à, sống một cuộc sống thoải mái nó giúp chúng ta được người khác tôn trọng nó giúp chúng ta khẳng định được với người khác là chúng ta giỏi hơn người khác à, cho nên là nếu mà à, cho nên là các bạn nên à, làm suy nghĩ việc để kiếm tiền chứ không nên đi đi kiếm chuyện với ai cả mình không nên đi kiếm chuyện à, mà mình nên đi kiếm tiền kiếm ăn thôi đó mình khi mà các bạn kiếm được nhiều tiền thì các bạn sẽ có thể có cơ hội giúp đỡ cho người khác nữa đó, ờ, tạo công an việc làm thôi chứ mình chưa nói vấn đề từ thiện hay là những cái vấn đề gì lớn của xã hội ừ, đó thì các bạn lại giúp ích được một phần nào đó cho người khác đó thì ờ, cái đó mới là cái điểm chính đó. còn ờ, việc có nhiều có người con gái cũng vậy các bạn con gái dù xăm nhỏ hay xăm lớn hay xăm đã xăm có nghĩa là khi những cái người đó là những cái người mà họ chịu đáo được có nghĩa là họ bản tính họ cũng là à, khá là là à, coi như là mạnh mẽ hơn người khác rồi đó chứ có nhiều người ta không sợ đau được người ta đâu có xăm đâu đó, xăm là được sợ đau à, là coi như là, là bản tính là đã mạnh mẽ rồi cho nên là các bạn à, xăm nếu mà các bạn đi xin việc hoặc là các bạn đã có công việc rồi mà các bạn đi xăm thì xăm nghệ thực thì mình nghĩ là nên xăm đẹp hay là xăm nhỏ xăm chỗ kính xăm những cái chỗ mà có à, có những cái khác che phủ á đó thì nó à, đã nên xăm chứ đừng xăm gồng rồi xăm hình quái thú hay là xăm những cái hình mà để đi hù dọa người khác thì đó là không nên nha các bạn không nên tại vì nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình các bạn ảnh hưởng tới cuộc sống của mình à, cuộc sống của mình mà nó bị trao đảo thì các bạn dựa vào cái, thì những cái người hình xăm đó khi cuộc sống trao đảo mới đầu là vì đam mê thôi mới đầu vì đam mê nghệ thuật thôi ngày sau đó cuộc sống trao đảo à, rồi sau đó là dùng cái hình xăm đó để mà đi kiếm ăn bằng cái cái cái cái công việc nó không có có, có được cái xã hội mà người ta mà chấp nhận người ta tôn trọng đó thì những cái bạn à, mình muốn chia sẻ cho vấn đề à, về xăm mình à, nam cũng như nữ nếu các bạn muốn đi xăm thì các bạn hãy suy nghĩ xem mình đang à, ở trong cái à, thế trận nào nếu mà các bạn nằm ở trong cái thế trận ngon lành thì các bạn cái <laughs> xăm nát cái người cũng được cũng được nữa các bạn không có sao hết còn nếu mà các bạn mà mà à, không có nằm ở trong cái thế trận đó thì các bạn nên suy nghĩ thật là kỹ trước khi các bạn quyết định đi xăm thì à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, xin à, chào và hẹn gặp lại các bạn